người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em Em ờ, rất biết lắng nghe và ăn ủi người khác ạ ừ, Có nắm tay chưa? Rồi ạ Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa anh ạ Sau quen 2 tháng hôn nụ, nụ hôn đầu tiên đi chứ Chắc là em ngại quá Ta giới thiệu về mình ờ, Thôi, ờ, thôi có cái gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời lời lời chào với quý vị à. khán giả và anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Lời chào ha. Vâng, okay. và các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười Mỗi lúc bên người, theo mây và gió <laughs> Từng từng lời nói, từng lời nói <laughs> em gửi Thoải mái lên nào, thoải mái lên Em tên là gì? Em à, em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ Em 28 à, tuổi Em đang à, làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử, cử laser bên là xây dựng em là nhân viên vận hành máy công trình anh ạ em sinh ra và lớn lên lớn lên ở miền đất miền trung ạ, ở hà tĩnh ạ em đang làm ở sài gòn ạ quận mấy em ở quận 2 ạ rồi bây giờ đến à, nhà gái mình nè em giới thiệu đi À, dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi chào, lời chào đến uh, à, MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn Nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Ừ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. À, em cùng quê với bạn Nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. À, người hiện Hà Tĩnh. tại Hay thì à, quá. hiện tại thì em đang à, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. À, quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em à, vui vẻ hòa đồng ạ à, mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em ờ, rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ ừ. còn điểm yếu của em thì ờ, em nói hơi nhiều có một xíu hay quên <laughs> rồi em em có cái tật xấu gì không tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn Ờ. Em thích đi du lịch ạ. Thường giống một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch, ừ, ừ. có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Ừ. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Dạ. điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và thật à, chơi được tất cả các môn bóng đá à, cái ừ. chơi tất cả những, những môn thể thao <laughs> khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí em nói hơi nhiều Vâng. sao nói gì nói nhiều nói nhiều hay à, là vậy à? em toàn ờ, sử dụng công nghệ có chị google mát này à. à em được mấy mối tình rồi em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương không có tìm mối tình sâu đậm anh ạ ngắn ngủi là bao lâu một tuần kìa một tháng hai giỏi lắm được hai tháng anh ạ trời ơi tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy này mới vừa quen rồi phát sinh tình cảm thôi đúng không dạ đúng ạ có nắm tay chưa rồi ạ có hôn nụ hôn đầu tiên chưa chưa anh ạ sau quen hai tháng hôn đủ nụ đầu tiên đi chứ chắc là em ngại quá em nhát gái quá à, đó rồi còn mình thì sao nè dạ em có trải qua hai mối tình rồi ạ à, ừ. mối tình gần đây nhất em chia tay là được một năm rồi ạ lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á nên là ừ. cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ như vậy là một năm rồi đúng không dạ vâng ạ ừ, ừ. <laughs> dạ chào chị hương ơi chào em vâng nhát hả vâng ạ vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới vâng thì em cũng đơn giản thôi chị ạ chấp nhận em là đi công đi công trình và làm xa thứ, thứ hai là quán chuyến điện gia đình được thứ hai là uh, kính trên nhường dưới với quan quan tâm chăm à, chăm sóc ờ, <laughs> hai bên gia đình là được nếu như hôm nay em đến em em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ em em có cái hình mẫu lý tưởng nào không thì cũng là có một hình mẫu là giống lưu diệp phi giống lưu diệp phi thần tiên tỷ tỷ đúng không vâng, ờ à, có dương quá trong thôi em em là dương quá mà dương quá à dương quá vâng. thì đó là là thần tiên tỷ tỷ đó ờ à, đúng rồi để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em <laughs> dạ cảm dạ. gái ừ. thương ha đàn trai thấy là chịu rồi đó <laughs> ok em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á là một người biết uh, quan tâm chăm sóc cho gia đình ừ. tại vì với em cái ờ, yếu tố gia đình với em rất là quan trọng bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình anh em mình sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á có chí cầu tiến có quan tâm với gia đình không à có có ý chí cầu tiến không dạ có à chúng ta nếu mà lấy nhau đó vâng. thì em sẽ định hình ở đâu mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3 4 năm gì đó mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó thì đó mình cái hướng thế đại đa số ta lấy nhau ta cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó người hà tĩnh em ở huyện nào dạ em ở thành phố hà tĩnh ạ thành phố luôn hả còn em dạ. ở đâu Em ở thị trấn Thạch Hà Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ Ừ sát bên nhau Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bản à. thân của à. em ạ Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào dạ. quý vị khán giả Tôi là mẹ của Mai Mai là con gái thứ hai Nhưng uh, cháu uh, sống là tình cảm Hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình Cũng chịu khó Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm còn bạn trai bên này thì ờ, cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương vâng còn những cái mà cháu nói lên thì ờ, cô thấy à, cũng rất là chân thành cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai quyền lựa chọn ở hai hai con em đi với ai dạ em đi với à, anh à, anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em và chị à, chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi. Công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là là do dọn dẹp hết cho anh em nhưng hàng ngày rồi dương ờ, quét dọn dẹp văn phòng các thứ là dương dọn hết và ra dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn nhiều khi anh em có bảo ra quán như dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó ăn cho nó ngon và sạch sẽ toàn thể công ty mà không có dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty à. <laughs> bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời dạ nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn á đúng <laughs> rồi chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi dương và vâng. chào chị thì à, giờ lần đầu tiên này gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng những cái à, chiếc đồng hồ thông minh để luôn mà lúc anh ở bên bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim <laughs> huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào thì em còn chăm chăm lo cho em và đời <laughs> của em và... Vâng. à dạ à, ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết à. vâng vâng <laughs> hôm qua anh có nhậu sai một tí nửa hôm thì thật sự từng dậy thì ánh ánh trăng ánh trăng nó làm phiền anh làm anh không ngủ được nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn thì anh à, sẽ lựa chọn đây em đây, đọc. đây đây đây đây ừ. vâng. bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi đưa đưa chị cầm cái hoa giùm cho anh xin phép được uh... dạ dạ em cảm ơn anh thì à, nhờ bạn gái động nên cùng khán phòng cùng nghe à dạ vâng, vâng ạ Dạ, em xin phép được đọc uh, bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc mờ lúc tỏ gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu, yêu em giữa yêu em yêu giữa ban ngày lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh là <laughs> dạ, em đọc không có hay mọi người thông cảm chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ vâng cảm ơn bạn gái cảm nhận về nhau như thế nào các bạn dạ thì em cảm nhận là vẫn vẫn có hình bóng của lưu diệp Phi ở đây <laughs> vâng thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi quá tuyệt vời rồi thì còn uh, còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là uh, chương trình đã rất ưu ái với em đã chọn cho một cho em một ờ, một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã à, mong muốn ạ. Em vâng. muốn hỏi anh là ví dụ như anh ờ, có hay bị say nắng đồ này kia nếu mà đi ra <laughs> ngoài gặp cô này cô kia có hay bị không say à. nắng không? tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường mình chỉ yêu những người <laughs> chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó dạ vâng em biết anh có gì muốn hỏi em không ạ <laughs> anh thì hỏi em là anh ngại anh cứ hỏi đi em ờ, thấy bình thường mà mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn anh cứ hỏi em đi chị đang muốn hỏi bạn dạ. nữ á dạ bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không à dạ nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ cho em dù... nói cho bạn nghe đi tại vì là ừ. thực ra tất cả những cái điều mình mình cần phải nói mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn uh, đi xa ừ. hơn à, dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này ờ, khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam cũng hay là gia đình bạn thì tại sao vậy tại sao em gái em phải phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái ờ? à, không phải là em phải nuôi bởi vì là à, gia đình em cũng có anh trai nữa nhưng mà đây là cái mong muốn là em rồi. Ừ. muốn ừ. thôi ừ. tức là nó phải có một lý do ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng mình hiểu, hiểu chị không để cho bạn hiểu được là cái cái cái hoàn cảnh là như thế nào đó dạ em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ ừ. thôi thôi ừ. em hiểu rồi ừ. à câu chuyện đó thì à, có lẽ mọi người cũng hiểu ha hai bạn cũng là cùng quê với nhau và vâng. anh nghĩ rằng có cố cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó không có gì phải lo đâu nha em nói ờ, về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó thật là chân thành và cái quan điểm của em vâng vì... thật sự ờ, thì uh, mỗi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như phật <laughs> thì mới có gì bỏ qua nhau và không không có vấn đề là em không không quan trọng em đồng ý và em vui với việc đó đúng vâng, không đó em, em chỉ cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi vâng hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian bạn gái không bấm em không bấm à dạ. có bấm không không bấm à. <laughs> em có thể chia sẻ một chút ờ, cảm nghĩ của em em ờ, cảm giác là bạn nam rất là tốt thật sự là rất là tốt ở trong cuộc sống á em đã luôn rất là phải mạnh mẽ em muốn tìm một người em cảm giác nó là mình được che chở mình được là một người con gái nũng nịu rồi được đúng chất là một người con gái chứ không phải là cứ gồng mình mà bạn nam em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn một người anh để em tâm sự cảm ơn em chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình